đang uh, xin chào bạn sau này đang uh, xin giới thiệu các bạn cần uh, Daiwa uh, T3 chữ đỏ Plasut T3 chữ đỏ mới về thêm một lô nữa các bạn ờ, nguyên bản hộp này. nguyên bản hộp rồi và ờ, sách hướng dẫn sử dụng và xuất xứ có cả bao màu đen luôn ở bên trong ạ uh, nhập khẩu ở đây qua Việt Nam đây, tem của đây qua Việt Nam ạ tem nội địa Nhật đã nhập khẩu uh, đây qua China Đấy. bát gà máy bát Fuji mất thành Fuji hết rồi ờ, nhìn chữ Fuji này ờ, chữ Fuji này ngọn định vị quen các bạn là định vị này định vị hai đốt hai đốt một định vị tiếp định vị hết ở đốt một các bạn cái này 4 à, đốt chiều dài 4m25 cần trọng lượng cân các bạn bốn trăm bảy mươi sáu gram Ừ, thông số cần này bạn bốn hai năm thu gọn một mét bảy bốn đốt đốt ngọn là hai ly bảy đường kính gốc là hai mươi bốn phẩy bảy và lai sút t ba chữ đỏ Vâng. màu này màu ờ, hơi màu đồng tí màu đồng hơi ờ, đá màu đồng tí bạc đồng chui cần Vừa rồi Hải đang uh, xin để giới thiệu các bạn uh, cần uh, câu Ply Sút T33 chữ đỏ ờ, chiều dài 4m25 đốt ngọn là 2 ly 7 trọng lượng là 476 đốt gốc là 24,7 ly Hải đang Fishing chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang Fishing